Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn cách thiết lập cài đặt vân vân tay. Đầu tiên một bộ khóa mới sẽ thiết lập đầu tiên của nhà sản xuất là bất kỳ vân tay nào cũng có có thể mở ra được. Bây giờ đến phần cài đặt. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt vân tay chủ cho khóa chúng ta mở số lên chúng ta bấm sao thăng và và nhập bắt buộc đầu tiên của nhà sản xuất để vô phần cài đặt là 1 2 3 4 5 6 thang chúng ta có thể vô được phần cài đặt chúng ta có thể thấy admin setting là cài đặt vân tay chủ chúng ta bấm số 1 app admin là thêm vân tay chủ đây là vị trí đây là vị trí vân tay chủ vị trí đầu tiên là số 1 mình sẽ cài ngón cái vị trí mình à, để một thời gian lâu quá chúng ta không ờ, hoạt động thì nó sẽ tự động thoát ra ngoài chúng ta bắt đầu lại sao thang nhập mật khẩu đầu tiên của nhà sản xuất là 124556 thang bây giờ chúng ta sẽ cài đặt đầu tiên là số 1 vô phần vân tay chủ đến số 1 thêm vân tay chủ chúng ta này vị trí số từ 1 tới 9 là cài được 9 vân tay chủ chúng ta sẽ số 1 chọn số 1 chúng ta bấm thăng và vị trí số 1 chúng ta sẽ thêm vân tay bây giờ chúng ta sẽ đưa ngón cái vào ví dụ mình ngón cái là số 1 và nhập thêm một lần nữa nó sẽ hiện lên là thành công và chúng ta sẽ cài vân tay chủ thứ hai số 2 số 2 là mình cài ngón trỏ và nó yêu cầu chúng ta nhập thêm một lần nữa đã xong và cái vị trí số 3 của vân của vị trí chủ thì mình sẽ cài một cái thẻ từ một cái thẻ từ mình để vị trí thứ ba và mình thêm cái thẻ từ giờ vô lại phần phần admin bây giờ mình sẽ dùng vân tay chủ để vô mình bấm số 1 để vô phần admin bấm số 1 để thêm admin bây giờ vị trí số 3 mình sẽ dùng thẻ từ nhấn số 3 rồi à, nhấn thăng số 3 mình sẽ đưa thẻ từ vô thêm thành công số 4 mình sẽ nhập mật khẩu à, 6 số 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Vậy là hiện tại mình có một vân tay chủ hai vân tay chủ và một cái thẻ chủ và một số chủ là 6 con số 4 bạn muốn cài tiếp thì bạn nhấn tiếp tục không thì bạn nhấn sao để quay trở ra bây giờ mình có thể dùng thẻ từ làm thẻ chủ để mở khóa vài giây ổ khóa sẽ khóa lại bây giờ chúng ta đến vô phần thứ hai của phần ấy là bấm sao thăng vô phần cài đặt chúng ta sẽ đưa một cái à, chìa khóa chủ vào và chúng ta sẽ vô phần số số 1 và phần thứ hai là mod admin phần mod admin này á, là chúng ta có thể đổi vị trí đổi vị trí của ngón cái ngón cái số 1 những những cái gì chúng ta đã cài bằng thay thế bằng một vị trí mới bằng một ngón mới ví dụ hồi nãy mình cài ngón một là ngón cái bây giờ mình sẽ cài mình sẽ thiết lập lại vị trí số 1 đó là à, ngón giữa ngón giữa mình bấm sao thăng để vô phần cài đặt bây giờ yêu cầu một trong những vân tay chủ mình sẽ đưa ngón cái ngón chủ của mình vô bây giờ mình sẽ vô phần admin setting số 1 và bấm thêm số và giờ phần số 2 là chỉnh chỉnh thứ tự bây giờ mình sẽ dùng ngón giữa để làm ngón số 1 bây giờ mình Vậy là đã thành thành công thiết lập thay đổi số 1 đầu tiên là ngón cái bây giờ thay đổi số 1 là ngón giữa đó là phần uh, mod Finty thay đổi vị trí số kế tiếp mình tới phần uh, xóa vân tay xóa vân tay chủ sao tha để vô phần cài đặt và chúng ta sẽ đưa vân tay chủ hoặc là thẻ từ chủ vô chúng ta vô phần application ta vô số 1 admin vô phần số 3 là delete bây giờ chúng ta xóa số số 1 bấm số 1 và bấm ăn là nó sẽ báo hiệu đã xóa bây giờ chúng ta xóa à, 4 mật khẩu 6 số 4 ta nhấn ở vị trí số 4 ta nhấn số 4 và chúng ta sẽ xóa thành công thoát ra ngoài chưa chúng ta bấm sao Vậy là xong phần về cài đặt vân tay chủ Chúng ta sẽ qua phần số 2 là User Setting là vân tay khách hoặc vân tay thành viên giống y chang như vậy chúng ta bấm số 1 nhưng mà phần này nó sẽ thì từ số 10 đến số 300 có nghĩa là chúng ta sẽ cài được à, à, 300 vân tay thành viên chúng ta bấm ví dụ chúng ta bấm vị trí số 11 ta bấm bây giờ mình sẽ cài vân tay thành viên là ngón út yêu cầu nhập lại một lần nữa đã báo hiệu cài đặt thành công và chúng ta sẽ phát ra vậy là đã cài thành công bây giờ chúng ta ra ngoài đây là một một phần tay khách là ngón út ngón ngón út vân tay khách chỉ có quyền ra vô cửa thôi chứ không được uh, quyền vô phần uh, vân tay chủ bây nếu như chúng ta vô phần vân tay chủ sao thang yêu cầu nhập mà chúng ta đưa ngón khách vào thì sẽ không vô được chúng ta chỉ chỉ có thể đưa vào vân tay chủ vô phần admin vân tay chủ ngón và chúng ta để vô và phần số 2 chúng ta cũng sẽ vô cài cài đặt và chúng ta bấm vị trí số 12 để để cài đặt thẻ từ thứ hai chúng ta đưa thẻ từ số 2 vào là thẻ từ của thành viên bấm báo hiệu ok đã nạp thành công thẻ từ số 2 là thẻ từ thành viên chúng ta thoát ra ngoài bây giờ mình à, cài số 13 là cài bắt buộc cho thành viên ví dụ như chúng ta bấm 6 con số 5 1 2 3 4 5 6 6 con số 5 1 2 3 4 5 6 là chúng ta đã cài được một vân tay khách một thẻ khách và bát một là bốn con số 6 con số 5 khách giờ chúng ta sẽ ra ngoài phần số 2 phần số 2 là chúng ta có thể thay đổi à, vị trí vị trí giống kiểu như hồi nãy số 11 là mình cài ngón út bây giờ mình đổi thành số 11 số 11 là ngón giữa của bên phần uh, phân tay khách báo hiệu đã cài thành công bây giờ cái số 11 hồi nãy là ngón út bây giờ đã chuyển thành ngón ngón ngón đeo nhẫn bây giờ chúng ta sẽ ra thoát ra ngoài bây giờ phần thứ ba là delete user có nghĩa delete vân vân tay khách đây nó có chế độ một là delete id chúng ta thể nhập số và chúng ta có thể xóa đúng kiểu mình nhập số 11 và bấm xóa xóa theo từng vị trí số số 2 là delete vân tay thẻ cạc hoặc password chúng ta delete vân tay là tất cả vân tay đều đều bị xóa nếu mà chúng ta bấm vào số 2 là tất cả những thẻ từ thẻ từ thẻ cạp đều bị xóa chúng ta bấm số 3 là delete ok nghĩa là tất cả mã số mà chúng ta cài cho từng thành viên cũng đều bị khóa đều bị xóa hết và chúng ta thoát ra ta bấm sao vậy là ba phần của của phần khách cài cài đặt thêm vân tay chỉnh vân tay và xóa vân tay mình ở sau bây giờ qua phần thứ ba là phần setting phần số 3 phần số 3 này là phần setting chúng ta có thể setting đầu tiên số 1 là chúng ta có thể set up ngày chúng ta có thể set up ngày 2020 ngày 12 à. 20 tháng 05 ngày 12 vào lúc bao nhiêu giờ đó cái này ờ, về 24 giờ đúng kiểu là 14 giờ 20 phút ví dụ vậy bạn sẽ bấm ok khi setup ngày setup ngày này để nó có thể truy xuất dữ liệu đúng ngày giờ để biết phân tay nào vào ra cửa số 3 chúng ta có thể số 2 là unlock mode chế độ unlock mode là khóa, chế độ khóa 1 hoặc khóa 2 số 3 này là chúng ta có thể số 3 này là pass mode có nghĩa là khi chúng ta vô số 3 này chúng ta bấm số 1 là cửa ra vào tự do không có bị khóa là phần số 3 chúng ta bấm số 1 in Bible là hoạt động hoặc chúng ta tắt chế độ đi và chúng ta cho khóa trở lại hoạt động bình thường chúng ta sẽ bấm số 2 là Disable Space Mode là hủy chế độ ra vào tự do chúng ta thoát ra ngoài về phần thứ tư này là phần ngôn ngữ phần ngôn ngữ nó có cho chúng ta hai lựa chọn nếu bạn là người à, người Trung Quốc chúng ta bấm số 1 hoặc nếu mà chúng ta người Việt Nam hoặc thông dụng hoặc quốc tế chúng ta có thể dùng tiếng Anh chúng ta đưa vân tay chủ vào để vô phần cài đặt và phần số 3 phần số 3 là ngôn ngữ vậy là đã xong vậy là có 4 phần trong phần system system setting và đến phần thứ tư là đến phần số 4 là data record cái này là truy xuất dữ liệu truy xuất dữ liệu cái này à, à để cho chúng ta biết được à, để mình vô phần uh, truy xuất dữ liệu bấm số 1 cái này truy xuất dữ liệu khi mà chúng ta có thể dùng máy tính à, phần mềm chuyên dụng để truy xuất dữ, dữ liệu ra và thời gian ra và phần số 2 là store information có nghĩa là à, thông tin kho dữ liệu thông tin kho dữ liệu bạn bấm số 2 thì nó sẽ ra admin info và nó sẽ thông báo chúng ta là có một một finger password và một card một thẻ từ hiện tại không có cài đặt password hiện, hiện tại không có cài đặt password và tổng cộng là đang sử dụng hai vị trí và còn còn bộ nhớ trống là 7 vị trí vì mai và chúng ta sẽ tới phần số 2 user info là thông tin của vân tay khách hiện tại là không có vân tay khách cũng không có thẻ từ của khách và cũng không có bắt buộc của khách và tổng cộng là không và có thể lưu trữ được 291 291 uh, vị trí khi mà chúng ta lâu không đụng tới màn hình hay không hoạt động nó sẽ tự động thoát ra ngoài 291 vị trí chúng ta còn có thể còn trống chúng ta có thể lưu trữ được Vậy là xong phần à, về phần cài đặt hệ thống thêm vân tay không không những vậy khi mà có sự cố hết pin hoặc là nó đã báo cho chúng ta pin sắp hết mà chúng ta không có thời gian thay chúng ta có có thể cách thứ hai là chúng ta có thể dùng sạc dự phòng sạc dự phòng để cấp nguồn tạm thời hoặc là chúng ta có thể dùng chìa cơ mở vô vẫn bình thường kế tiếp chúng ta sẽ tới phần ờ, đo kích thước ổ khóa để cho các bạn dễ hình dung nếu mà các bạn muốn lắp đặt ổ khóa để chúng ta có thể so cửa nhà bạn ổ khóa dài là 31 cm và chiều dày là 3 cm chiều ngang là 6,5 cm cần tay là 13,5 cm theo mình thấy thì ờ, khóa hiện nay thì ờ, dòng ờ, vân tay dòng vân tay vừa vân tay vừa số vừa chìa và có thể mở bằng thẻ từ này rất là tiện dụng tiện dụng hơn dòng kết nối với điện thoại dòng kết nối với điện thoại thì nó nó mất tiền là một với lại thứ hai là nó sẽ có một cái cục receiver một cục nữa để mình kết nối với điện thoại để để nó nhận hồng ngoại và nó sẽ chuyển sang cái cái khóa cho nên nó nó cũng không cần thiết vì khi mà bạn ở cái cái ờ, cái mà qua wifi qua mạng á, thì khi bạn ở xa bạn có thể mở được ổ khóa cho bất kỳ ai nhưng mà với ổ khóa này bạn có bạn không cần phải uh, kết nối mạng hay là gì hết thì nó cũng tăng uh, tính an toàn hơn thì bạn có thể thay thế bằng cách đó là bạn sẽ cài một cái password khách khi mà ai tới bạn có thể là đưa password khách đó cho bà con họ hàng khi mà lên lên nhà chúng ta chơi mà không có ở nhà chẳng hạn để vô và xong bạn có thể xóa cái password khách đó đi và thay thế bằng password mới dòng à, phân biệt vừa vừa vân tay chủ vừa vân tay khách này tiền là chỗ đó và bên này là ổ khóa này không những có khóa chính mà còn có một cái chốt phụ bạn có thể thấy ở đây chốt phụ hiện tại à, nó có thể gắn cho tất cả các loại khóa cửa gỗ cửa sắt mà thông dụng hiện tại mà thân thân ờ, đố cửa gỗ phải trên 6 ờ, phân rưỡi hoặc là trên 7 phân thì gắn khóa này sẽ tiện và đẹp hơn à, và ổ khóa này nó sẽ cho ta hai hai thẻ từ bạn có thể làm thêm vì thẻ từ này thẻ từ độc lập khi chúng ta mất chúng ta có thể xóa trực tiếp trong này cho nên chúng ta không có thể không sợ người ta cầm thẻ từ này khi chúng ta mất mà vào nhà chúng ta được và chúng ta có thể mua thêm thẻ từ bộ này rất hợp để gắn ở nhà ở nhà cá nhân là một chúng ta có thể sử dụng cho à, nhà cho thuê phòng trọ hoặc là công ty vì rất là tiện dụng vì nó có thể chia ra với hai loại vân tay vân tay chủ và vân tay khách ở đây là hộp pin hộp pin nó gồm 4 à, cục pin các bạn cần biết thêm thông tin gì các bạn có thể để lại bình phía dưới bình luận nếu bạn thích video bạn có thể like video hoặc ờ, đăng ký kênh subscribe và nếu mà bạn bè người thân của bạn đang cần tìm kiếm một khóa vân tay điện tử bạn có thể chia sẻ video này cho bạn bè người thân cùng xem Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này các bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc địa chỉ Cảm ơn các bạn